Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo và cài đặt Antima Farm của bạn. Chú ý là trước khi cài đặt trang trại, bạn cần cài đặt Antima Wallet và chỉ định ví chính. Như vậy, hãy tải ứng dụng trong cửa hàng ứng dụng App Store nếu điện thoại của bạn chạy iOS hoặc Play Market nếu bạn sử dụng Android. Hãy mở ứng dụng, nhấn vào nút Login with Latin Passport và trong cửa sổ mở ra. Hãy nhập thông tin đăng nhập vào tài khoản của bạn. Sau đó bạn sẽ được đề xuất tạo mã PIN bạn cũng có thể cài đặt vân tay hoặc Face ID để đăng nhập vào ứng dụng nếu điện thoại của bạn có chức năng tương ứng. Việc thiết lập ban đầu kết thúc ở bước này và bây giờ, điều quan trọng nhất bắt đầu là tạo trang trại của bạn. Ứng dụng sẽ tạo ngẫu nhiên cụm từ khóa gợi nhớ của bạn. Các từ sẽ lần lượt được hiện ra, bạn cần chép chúng ra giấy theo đúng thứ tự. Hãy viết chúng một cách cẩn thận vào một tờ giấy. Sau khi bạn đã viết lại ba từ đầu tiên, hãy nhấn nút Next nếu bạn nghi ngờ tính chính xác của nội dung đã ghi, bạn luôn có thể quay lại bước trước đó bằng cách nhấn nút Back. Hãy cẩn thận với quá trình này và lưu giữ tất cả các từ trên giấy. Sự an toàn của bạn phụ thuộc trực tiếp vào điều này. Để tiếp tục làm việc với ứng dụng, bạn cần xác nhận cụm từ khóa gợi nhớ của mình. Để thực hiện việc này, hãy nhấn vào tiếp theo, sau đó nhập cụm từ của bạn tất cả 12 từ theo đúng thứ tự và nhấn vào Verify. Nếu bạn đã làm đúng mọi thứ, một thông báo với lời chúc mừng sẽ xuất hiện đã xong, bạn đã tạo thành công Antima farm của mình.